đoạn đường dài phía trước còn có ai ở bên em vun đắp như hiện tại dù ai sai ai đúng thì cũng phải chẳng thay đổi được tất cả như ban đầu trong lòng mang nỗi đớn đau anh xin nhận giờ em đang vui bên một người còn anh vẫn luôn chờ đợi hứa thật nhiều để giờ đây tan như khói mây giờ thì ai sai đâu quan trọng dù sao cũng sai chọn đường dài phía trước còn khó ai ở bên em vun đắp như hiện tại dù ai sai ai đúng thì cũng phải chẳng thể dấu trong lòng mang nỗi đớn đau anh xin nhận giờ em đang vui bên một người còn anh vẫn luôn chờ đợi hứa thật nhiều để giờ đây tan như khói mây giờ thì ai sai đâu quan trọng dù sao cũng xa nhau còn anh đứng sau chờ đợi hứa thân nhiều để giờ đây tan như khói chờ đợi hứa thân nhiều để giờ đây tan như khói mây như khói giờ thì